tiếp theo đến mẫu chuyện 35 chết không mất ông Dương Văn Toàn người ta thường gọi là ông Hai Toàn ở Trà Nam xã Mỹ Hội Đông quận chợ mới An Giang bình nhật ông có lòng hào hiệp hay giúp đỡ người cô thế đến lúc quy y với đức thầy ông hai rất nhiệt tình lo đạo thường mang tấm kinh đến nơi nào chưa có mà ứng tống và khuyến khích tu hiền thuở ấy năm 1940 1944 nhà cầm quyền pháp tại quận chợ mới ruồng bắt những người hoạt động cho đạo tra tấn và tài ra côn đạo dầu vậy ông hai chẳng hề lui bước hôm nọ ông thấy bốn người bị trói ngồi trên chiếc xe lôi đang đậu phía trên chợ mỹ hội đông động lòng nghĩa hiệp ông liền bước đến hỏi thăm duyên cớ các người ấy trả lời chúng tôi vì gia đình nghèo quá không đủ tiền đóng thuế thân nên bị lính bắt giải lên quỳnh ông hỏi lính đi đâu hết rồi họ và anh chạy xe đang uống nước trong tiệm nước thành chợ nhanh như cắt ông hai nhảy lại mở hết dây trói và bảo bốn người trốn chạy đi bốn anh đi lờ chạy thoát hết còn ông hai lập tức về nhà soạn quần áo và gói hai trăm diễn giả đi luôn vô dùng tập giá phát giảng khuyên người tu hai tháng sau ông mới trở về mặt thần dân nương ngủ khi bọn lính uống nước xong trở ra thấy bốn người tội đông mất chúng chia nhau lục xót cùng xót nhưng không gặp sau chúng tìm biết do ông hai giải tỏa bốn người ấy bèn báo cáo nội vụ lên quận từ lâu họ dự tính bắt ông hai vì ông đang hoạt động đạo đức nay lại được tin nói trên họ liền ra lệnh truy nã ông lính tới nhà ông bao đón mấy phen nhưng không gặp sau đó chúng biết nơi ẩn trú liền đến bao bắt được ông chúng đánh đập tra tấn một cách tàn nhẫn cuối cùng chúng đài ông ra côn đảo một lượt với ông xã hay ở kiến an và sau ông hai chết luôn tại đây hôm ấy ngày hai mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đến tháng 6 năm Đức Dậu năm 1945 Đức Thầy đi chuyến nông về tới xã Mỹ Hội Đông Trước khi lên diễn đàn Ngài đến tận gia đình ông hai để thăm Và Ngài kêu hết vợ con ra hỏi Từ ngày ông hai bị đại côn đảo Và mất tới giờ sự sống ra sao Người con gái thứ hai đại diện gia đình trả lời Bạch Thầy Chúng con là ăn có khi đủ cũng có khi thiếu đức thầy ngỏ lời an ủi và khuyến khích ông hai chết không mất đâu các cô đừng buồn hãy ráng lo tu hành làm lành làm phải thầy sẽ độ cho từ đây là ăn khá giả và tới ngày làm hội sẽ được gặp lại ông hai thật đúng như lời từ đổi đến nay bốn người con gái của ông hai người nào cũng làm ăn giàu có hết thực theo lời ban trị sự đã mỹ hội đông phụ bà nghe qua câu chuyện trên chắc ai cũng bùi ngùi cảm động giữa lúc người pháp dùng chính sách bạo tàn chèn ép các đạo giáo nhất là phật giáo và đạo nhưng ông hai vẫn cương quyết làm đòn bổ phận của người tín đồ đối với tam bảo thật là một tấm gương đáng kính lại nữa sống dưới thời pháp thuộc hàng năm mỗi năm công dân từ 8 tuổi trở lên đều phải đóng thuế thân là bốn đồng sáu so với giá lúa hiện thời là ba cắt một dạ thì phải tốn trên 15 dạ lúa mới đủ tiền đóng một đầu thuế những gia đình nghèo vợ con nheo nhóc lo chạy hàng bữa thì làm sao có đủ tiền đóng thuế vậy mà những kẻ thân pháp chẳng đủ lòng thương họ nở bắt trói đồng bào mình hành hạ đủ cách vì hạnh bọn tâm năng vì nghĩa đồng bào tốt nhục nên ông hai giải tỏa cho bốn người ấy với một người vì đạo vì dân xem gia đình và thể xác là thường những ông hai nên đức thầy đến tận nơi thăm viếng và an ủi gia đình ông hai chết không mất đâu và đến ngày